để chúng ta tách phông xanh tách nền xanh của video và chúng ta muốn đặt ở phía sau lưng chúng ta một cái ảnh bất kỳ một cái background bất kỳ thì là như sau này rồi các bạn bấm vào phần mềm cắt cắt cho tôi bấm dự án mới cho tôi này là các bạn sẽ bấm phần ảnh trước nhá chọn background trước nhá tôi chọn background là cái à, ảnh đi ảnh thiên nhiên này nhá bấm vào thêm này và sau đó là tôi sẽ bấm vào lớp phủ này lớp phủ này và thêm lớp phủ bây giờ chúng ta chuyển sang video tôi chọn video này video này đi và video này là ở phía sau lưng tôi là nền xanh các bạn nhé tôi bấm thêm và nhiệm vụ bây giờ là gì tôi phải tách gì à tách cái nền xanh phía sau lưng tôi đó để cho cái nền xanh mất đi ok không nó nằm trên cái lớp lớp ảnh đó thì bây giờ tôi bấm vào phần phần cắt ảnh luôn này đó cắt ảnh luôn này và bấm vào phần thông xanh tôi kéo xuống cái phần nách này phần tối nhất này đó tối nhất này đó hiện màu xanh vậy nhé rồi rồi nhả tay ra chọn cường độ rồi tôi kéo lên đây tách quá tách quá rồi rồi bạn thấy chưa rồi nó hơi phải danh chút này rồi bấm cường độ nào bóng cái nào à đấy chọn bóng là gì nó nối tóc của mình đúng không rồi đang bắt ý này là cái viền tóc tôi nó bị cắt đúng không bây giờ mình phải chọn sang phần bóng chọn phần bóng nhá mình kéo phần bóng lên để cho sao để cho cái bóng cái tóc mình nó đổ ra để nó che cái viền đi bạn nhé đó các bạn thấy chưa ok rồi bây giờ tôi mới gì bây giờ tôi mới kéo cái khung khung video này nó vừa cái khung hình bạn nhé nó nó vừa cái ảnh và tôi tôi dùng ngón cái ngón trỏ tôi miết bạn theo này à tôi chọn tôi chọn cái video trước này đấy tôi bấm chọn video nhé nhớ này dùng ngón trỏ này bấm vào bấm vào cái thanh video bên dưới này cái hàng video bên dưới này bấm vào đấy để nó hiện ra cái viền màu xanh xanh kiểu này đúng không tôi, tôi mới biết này các bạn xem này đó nó vừa khung hình kiểu này bạn xem nhá đó bạn thấy chưa à do gì video mình nó dài hơn cái cái, cái background này bây giờ anh anh, anh chị dùng ngón trỏ này lại nhấp vào cái viền trắng này anh chị kéo ra cho tôi chọn cái phần bên trên này đó, kéo ra kéo rồi ok rồi mọi người thấy chưa rồi cái video cắp cắt mình xóa đi xóa rồi các bạn thấy ok chưa thấy ờ, ngon chưa thay bất kể một background nào phía sau lưng mình và như vậy là trong video này tôi hướng dẫn các bạn là cách mà tôi vừa tách nền màu xanh sau lưng và thay vào đó một cái background bất kỳ để giúp cho anh chị em mình có những cái background phía sau lưng đẹp và bối cảnh nó ngon hơn ok cảm ơn anh chị rất nhiều anh chị thấy video này của tôi hay này giá trị hãy nhớ bấm cái kênh tôi là phạm thanh bình nhé và hãy chia sẻ cho đội nhóm của mình cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công xin chào và hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi